tôi đừng lại lầm lạc phương hướng trong đời người đi qua rồi người đã quên tôi bỏ tôi đừng lại lầm lạc phương hướng trong đời ban đầu sao anh nỡ đành quên khi tình em đã chót trao neo đường tình buồn não hơn 嫂子。 cool Anh năm qua lòng người thay đổi Bạc đen nhắc thêm buồn Nhiều lần chợt nghe sao thấy lòng mình nhớ thương Kỷ niệm ngày xưa chưa phai mờ trong tiềm thức Cục đầu từng đêm nghe cô đơn đốt tâm tư Chuyện buồn ngày xưa đó muốn cố quên lại như thêm Ngày xưa mỗi lần qua trước nhà em lòng nghe bao ngập ngừng sao xuyên sợ mẹ biết chuyện mình đường vào nhà em qua lối nhỏ mòn có đôi mỗi độ dàn hoa leo quanh nhà quê nở tím nàng thường cài hoa lên trên mái tóc nhung tơ nguyện cầu cho hai đứa sẽ chẳng bao giờ cách chia là chính nhân tôi bàn với sông hồ tình yêu của em yêu không bên bờ niềm tin là một ngày mai non nước không còn hận sâu rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng ngoài ô đây con đường tắm trăng vàng mà sao không thấy nàng tìm em giờ tìm ở đâu sao không gắng đợi chờ nhau chuyện tình năm xưa anh với em yêu nhau êm đềm như ánh trăng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 càng vui dẫn thân nơi bước đường tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm thương xé nát con tim em ơi trái đất vẫn tròn chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau cuộc đời cao sang đưa bước em sang ngang quên lời hẹn ước năm nào nơi đây vô nghèo một mình tôi đơn cô không nói nên lời từ khi gót sông hồ ngược xuôi ôi những đêm thật dài hồn nghe thương nhớ ai một năm tìm vui nơi quan ai chưa về một lần dù chỉ một lần thôi tàn đêm anh chưa ngủ lều xưa im vốn lối xưa tình yêu vừa nhen tim đôi lứa xin hẹn một lời dù chỉ một lời một mùa chưa nói hết một câu thôi đừng buồn anh nhé tiếng còi đã ngân dài từ khi anh thôi học lòng thương biết mấy cho vừa từ khi ta cách trở kỷ niệm chưa xóa bao giờ cầu xin tóc em còn màu xanh má em còn hồng và môi em vẫn mềm đại dương tình thương dâng cao sóng xin về ngập tràn lòng chúng mình chờ mong ngày bạn đêm nay giấu tâm tư thương ai gió thưa mây che trăng quất còn ngơ ngác sương gió trong đời người ơi nếu hay rằng vì yêu vai áo tôi bạc màu để yên vui lối xưa tình yêu vừa nhen tim đôi lứa xin hẹn một lời dù chỉ một lời thôi mấy năm cách biệt chỉ vui đến nay chưa với tâm tình của hai chúng mình một lần trong đời anh còn đó người yêu anh bé dần hơn rồi yêu nhau You. như thương dâng cao sóng xin về ngập tràn lòng chúng mình chờ mong ngày bạn đêm nay hỡi nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười còn tôi đêm mơ còn tôi đợi chờ thì dù xa xôi tôi vẫn là mấy bốn phương trời còn nhìn ai? người đi xây tương lai giấu tâm tư thương ai giọt mưa mây che chắn quấn đêm dài tìm tôi đơn côi biết nhau một sương gió sống trọn kiếm trai hùng